Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng VIP của mình thì bây giờ mình sẽ vào nhận định thêm cho anh em cái trận của Cúp Cuba Italia A nữa nha anh em. Thì tối hôm qua có cái trận bán kết lượt về của Cúp Cuba Italia A thì trận đó giữa Inter và Juve thì Inter là cái đội chấp Inter là cái đội đã xác định để đi vào cái trận chung kết của cúp Cuba rồi nha anh em. Còn tối hôm nay thì sẽ có thêm một cái trận bán kết lượt về của thằng à, cúp Cuba nữa. Thì trước khi mình vào nhận định cho anh em thì mình sẽ nói sơ về những cái cách mà anh em đang chơi bên ngoài giống như những anh em đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì anh em vô xem những cái video mà mình đã nhận định cho anh em trên à, cái kênh kèo bóng vip của mình á thì anh em thấy những cái video mà mình nhận định cho anh em là mình cho anh em rất là nhiều kèo để anh em có thể đầu tư nhưng mà anh em đầu tư ở bên ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đầu tư được những cái mã trên dưới tài xỉu thôi anh em không có thể đầu tư được những cái mã kèo giống như mà mình cho anh em góc thẻ thì cái tỷ lệ kèo góc thẻ anh em ăn cao còn hơn à, cái kèo trên dưới tài xỉu anh em cũng biết rồi vô tới dòng bán kết của thằng cúp Cuba này hoặc là có thể là cái dòng về cuối mùa giải của ngoại hạng Anh hoặc Serie A cũng vậy về cuối mùa thì nó đá rất là khó đưa kèo nhà cái đưa mấy cái mã kèo ra cho anh em rất là khó đá bởi vậy mình mới phiên anh em nên đăng ký một cái trang anh em có thể đầu tư được nhiều mã kèo phụ hơn để anh em có thể trang trải qua những cái mã kèo chính để anh em kiếm lãi trong cái trận đấu đó luôn à, còn anh em chơi um, ở bên ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu anh em đánh trên hoặc anh em đánh tài xong anh em ngồi xem trận đấu nếu mà nó tồn nó kéo nhau lên á, thì anh em lại thua đó um, bởi vậy mình mới muốn à, khuyên anh em đăng ký trang để anh em có thể có một cái cái cái, cái trang hiệu quả anh em chơi trang nó hiệu quả tới cỡ nào thì anh em mình phân tích cho anh em biết thì anh em chơi trang được cái là anh em chờ kèo hạ anh em vào nè anh em có thể đánh rung nè anh em có thể xây sở kèo nè đó quan trọng là anh em chơi trang anh em rất là tiện cho anh em để anh em có thể chờ kèo giống như cái trận của thằng Man City hồi qua đi anh em vào rung cũng được nè anh em vào kèo cũng được còn ở trận Atletico Madrid tối hôm qua đi anh em thấy Atletico Madrid vào là bị đâm bằng Malapca đông trước nhưng mà Atletico vẫn gỡ lời với tỷ số là 3-1 anh em thấy nếu mà Malapca nó đâm trước nhưng mà à, Atletico Madrid vẫn còn chấp thì anh em quay lại anh em nằm thêm cái ma kèo Atletico Madrid nữa thì anh em húp ba bốn ma kèo vô một chỗ luôn đó anh em chơi trang anh em lợi thế được cũng nhiều vấn đề lắm nha thì anh em nào mà quan tâm tới cái vấn đề này á hoặc là anh em xác định vào nhóm chơi cùng mình thì anh em phải chuẩn bị vốn và anh em chuẩn bị vốn để có thể đăng ký trang anh em nạp vào anh em chơi chứ anh em vô anh em xin kèo ra anh em đánh ngoài qua thầu qua cò thì thôi mình cho anh em để kèo gốc anh em đang qua ra đem ra ngoài anh em đánh có được hay không cái đó mới là quan trọng bởi vậy mình khuyên anh em đăng ký trang để anh em chơi hiệu quả thì mình chỉ nói đến đây thôi mình sẽ tiến vào cái phần nhận định cho tất cả anh em đó là cái trận um, cúp Copa trận bán kết lượt về nha anh em đó trận nó giữa Valentina và thằng Cremonese diễn ra vào lúc 2 giờ tối hôm nay đó thì à, anh em thấy à, đội hình ra sân của bên phía đội chủ nhà là Valentina thì anh em thấy lượt đi á Valentina chơi trên sân nhà của thằng Cremonese thì Valentina đã thắng với cái tỷ số 2-0 đây là lượt về chơi trên sân nhà của thằng Florentina luôn nha anh em. Thì Florentina vẫn chơi với sơ đồ là 4-3-3. Còn anh phía Cremonese vẫn chơi với sơ đồ là 3-5-2. Thì anh em biết Cremonese là cái đội bóng yếu của Serie A. Nhưng mà Cremonese vẫn vô được tới bán kết à, tới trận trong bán kết này thì Cremonese cũng rất là hay rồi nha anh em. Nhưng thằng Florentina thì anh em thấy Florentina đang có cái phong độ cực kỳ tốt luôn Trong khi đó thằng Florentina vẫn đang vào được bán kết của cúp C3 luôn rồi Thì Florentina năm nay có cái nhiều cái mục tiêu để ờ, đạt được Đó có thể là vô địch thằng um, cúp Copa Italia nè Hoặc là có thể vô địch cúp C3 Đó anh em thấy thằng Florentina đang có một cái hai cái mục tiêu để Florentina nắm được trong cái chuỗi trận gần đây của Florentina Thì mình sẽ tiến vào cái phần à, thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy Fiorentina trong cái chuỗi thành tích ở Serie A thì anh em thấy nè tính trên đấu trường Serie A tính trên đấu trường cúp Cuba thì trên lượt đi Fiorentina đã thắng với tỷ số 2-0 rồi còn trên đấu trường cúp Serie A thì anh em thấy vừa vừa có một cái trận thua trước Monza với cái tỷ số là 3-2 thì mình cũng đã nói trong video rồi mình cũng có nhận định trận Fiorentina cho anh em thì mình nói Fiorentina còn một trận đấu cúp Cuba nè quá qua hết trận sau nữa thì Valentina còn một trận trên đấu trường cúp C3 nữa thì bởi vậy Valentina cần phải thủ chân nha anh em. Nhưng mà trận này lượt về thì rất là dễ cho Valentina Trong khi đó lượt đi Valentina đã thắng với cái tỷ số là 2-0 rồi Lượt về Valentina chỉ cần có một bàn thôi Valentina cũng vẫn có thể đi tiếp vào cái bàn trận bán kết, chung kết nha anh em Thì anh em thấy cái chuỗi 10 trận gần nhất của Valentina Thì Valentina đã thắng 6 trận rồi nha anh em 6 trận và để hòa 2 chỉ để thua 2 trận gần nhất là cái trận mà thua trước thằng led trên đấu trường cúp c3 thì anh em thấy đây cái trận đó Ti Valentina để thua 2-3 nhưng mà Valentina vẫn vào thì Valentina lượt đi á, nó đã thắng 4-1 rồi lượt về nó chỉ cần đá chơi cho vui thôi nó cũng vẫn được đi vào uh, bán kết của cúp C3 mà anh em bởi vậy trận đó Valentina thua là chỉ thua về cái chiếc, chiếc dưỡng sức thôi nè còn ở trận vừa rồi thua Monza cũng chẳng là dưỡng sức để đá cúp Cuba Italia trận bán kết đó trong khi đó bên phía thằng um, Cremonese thì anh em thấy Cremonese trong 10 trận gần nhất thì chỉ thắng được 3 trận, thắng trước Empoli và thắng trước Sampdoria này, thắng trước Roma với tỷ số 2-1 và để vào hai trận hòa trước Torino và hòa trước Monza còn để thua tới 5 trận thì anh em thấy cái phong độ của thằng uh, Cremonese trong mùa giải này cũng không tốt cho mấy thì mình sẽ tiến vào cái phần mà vị trí trên bảng xếp hạng Serie A của hai này nha anh em thì anh em thấy vị trí trên bảng xếp hạng Serie A thì thằng Florentina đang đứng vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và có 42 điểm sau 31 vòng đấu thì nói chung cái mùa giải này thằng Florentina cực kỳ có cái phong độ cực kỳ tốt trong những trận gần cuối mùa giải nhất nha anh em thì còn trong khi đó thằng Cremonese anh em thấy nó đang có cái vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng họ có 19 điểm sau 31 ờ, ờ, vòng đấu thì trong khi đó trận này thằng Cremonese là chắc ăn là bị tụt hạng trong mùa này cản luôn anh em đang cách cái vị trí thứ 18 là thằng Verona với 7 điểm trong khi đó ừ, chỉ còn ờ, 7 trận đấu nữa thôi anh em 7 trận đấu nữa nhưng mà cách tới 7 điểm thì Clermont FC không còn một cái cơ hội nào nữa để vươn lên cái vị trí trên bảng xếp hạng để có thể mùa sau thi đấu tại Serie A nữa đó nhưng mà Clermont FC được cái phong độ cực kỳ tốt đã vô tới được cái vòng à, bán kết của cúp Cuba rồi anh em thấy Inter Lazio đồ các kiểu KCA là rất là nhiều đội bóng lớn nhưng mà thằng um, Cremon Nisei vẫn đánh bại được để vào được tới cái vòng bán kết lần Cremon Nisei cũng rất là tốt trên đấu trường đá cúp rồi đấy à, còn trong lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu bốn trận đối đầu gần nhất của hai thằng Cremonese và Florentina thì anh em thấy bốn trận thắng luôn nghiêng về bên phía Cremonese ấy luôn nghiêng về bên phía Florentina đây anh em thấy trận đấu gần nhất trên lượt đi của cúp Florentina trên lượt đi của cúp Cuba bán kết á, thì anh em thấy Florentina có thắng với tỷ số 2-0 không Trước đó trên đấu trường Serie A thì um, Florentina thắng 2-0 là thắng 3-2. Trước đó nữa thì giao hữu Florentina thắng tới 7-1 thì anh em thấy cái phong độ uh, của thằng Florentina cực kỳ tốt khi đối đầu thằng uh, à, Cremonese nhưng mà trận này Florentina được chơi trên sân nhà nữa thì Florentina cực kỳ có cái phong độ tốt hơn thì anh em thấy Florentina chơi trên sân nhà trong trên nếu mà tính trên đấu trường của thằng uh, Cúp Cuba thì trận này là trận đầu tiên của thằng Valentina chơi trên sân nhà gặp cái Ramon Noise luôn. Đó, mình sẽ tiến vào cái phần cái trận đấu hai thằng này đối đầu gần nhất là cái trận đó trên lượt đi của cúp Cuba. Thì cái trận đó thằng Valentina chấp với cái mã kèo là một nè, anh em thấy mã kèo một mà thằng Valentina ăn với cái mặt ăn với cái tỷ số là 2-0 trong hiệp 1 thì Valentina đã ghi một bàn thắng rồi anh em thấy vào phút 20 là bên phía Valentina đã có một bàn thắng vào cái phút thứ 75 và có bàn thắng thứ hai nha anh em thì anh em thấy trong lúc đó Cremon Noche vẫn chơi với sơ đồ là 352 bên phía Valentina chơi với sơ đồ là 4231 nhưng trong trận này Florentina có một sự thay đổi đội hình đó là chơi với sơ đồ là 4-3-3 thì anh em thấy cũng có một sự thay đổi đội hình. Còn góc trong trận đó thì năm có, có chỉ 5 quả góc thôi thì mình không phiên anh em nên nằm mà kèo góc trong cái trận này. Đó. Thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này cho anh em để anh em xem luôn. Đây. Thì tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này á là nhà cái đang đánh giá theo cái phong độ cao cực kỳ của thằng Valentina với được lợi thế chơi trên nhà nữa nhà cái đưa qua dưới mà kèo là Valentina chấp 1,25 nhưng trong khi đó lượt đi là thằng Valentina chơi trên sân khách nhưng mà Valentina đã chấp với một trái rồi thì lượt về đá trên sân nhà thì Valentina chấp với cái mã kèo là 1,25 cũng không cao mấy nha anh em nhưng mà được lợi thế sân nhà với cái phong độ cực kỳ tốt thì Valentina đang cần lấy là cái phong độ cực kỳ tốt để thắng nhiều trận hơn thì anh em thấy trận này Valentina có thể ăn với cái tỷ số là từ 20 đến 31 đó thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là Florentina chấp 1,25 nhưng mà anh em nào chơi trang giống như mình thì anh em có thể chờ kèo hạ xuống một quà thì anh em vào thì cái tỷ lệ anh em thắng sẽ cao hơn tài xỉu 2,75 thì anh em nên vào cái mã tài nhưng mà anh em có thể chờ cái mã kèo là tài 2,5 thì anh em vào thì tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn đó thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho anh em trong trận này luôn đây thì mình có chốt cho anh em ba cái mã kèo trên màn hình cái trận này thì mình không cho anh em nằm những cái mã kèo phụ tại đá cúp hai thẳng cũng nhiều khi nó dưỡng sức nó không đá cánh nhiều nha anh em thì mình sẽ không cho anh em mã kèo phụ mà mình cho anh em ba cái mã kèo chính để anh em đầu tư là anh em chờ ra sân tuột xuống cái mã kèo thằng phi Florentina nó còn chấp một quà thì anh em vào cái mã kèo trên là Florentina chấp một nè anh em vào thêm cái mã kèo tài 2.5 và anh em nằm thêm cái mã kèo là thằng Florentina chấp hiệp 1 0.5 chủ yếu là anh em vào cái mã kèo hiệp 1 chờ cái kèo 0.5 anh em vào cái mã kèo hiệp 1 nè à. nếu hiệp 1 cũng có bàn thắng 1-0 hoặc 2-0 dành cho Valentina đó, thì anh em cũng đã có tương lai sáng là anh em húp được ba mã kèo là Valentina chấp 1 nè, hoặc là tài 2.5 là đó đó là ba cái mã kèo mà mình chốt cho anh em trong cái trận của thằng Valentina và Cremonese này đó thì um, giống như um, những trận trước thì mình cập nhật những cái mã kèo gốc cho anh em nhưng trong cái trận này anh em thấy đá cúp trong trận rồi của thằng uh, Inter và UE thì rất là ít gốc